Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay à, Giang xin chúc quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đang xem video một ngày mới vui vẻ hạnh phúc hôm nay thì à, Giang với à, em già là bí thư thôn và gia đình à, có 5 người con đó và chồng vừa mất để vào hỏi thì gia đình này là ước muốn là có muốn làm căn nhà nó nó nhỏ không và xem cũng hỏi luôn em già gia đình là có hỗ trợ không quá trình mà mình mình muốn làm cho gia đình này tại vì cái hoàn cảnh như hôm trước thì quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là cũng biết rồi cảnh rất là khó khăn nhất là có năm đứa trẻ con đó mình là rất là thương vì tương lai của các cháu với lại là phải một mình phải nuôi ấy và cũng có một số anh chị ở trong Đà Nẵng cũng như là Bình Dương cũng đã hỏi là Giang gia đình vấn đề là nhận con nuôi đó thì à, theo như em già không ba nó nói là không không không đồng ý đâu thì vì rất là khó bà con trên này nhất là con ruột mình để ra ấy cho dù gia đình có nghèo hay có khó khăn hoàn cảnh nhưng người ta cũng không không cho nhận nuôi nên là rất là khó mình mong quý cô bác anh chị tất cả mọi người là thông cảm Và hôm nay vào thì Giang sẽ công bố thêm một số mạnh thường quân Cũng như là quý cô bác anh chị tất cả mọi người đã ủng hộ cho gia đình nhé à, Được thêm một à, số quý cô bác anh chị à, Mọi người ủng hộ nữa thì Giang sẽ vào Giang à, công bố cái số tiền đã ủng hộ cho gia đình à, được bao nhiêu đến hiện tại và nếu như làm căn nhà này đây căn nhà đây là căn nhà và thì gia đình mà có năm đứa con mất thì căn nhà này cũng là đất này là đất mượn của à, bà thôi chứ không phải là đất của của em đấy nên là rất là khó khăn mà nhìn thì các bạn biết là cái danh này cũng rột gần cái tay đòn nóc rột mưa nó cũng hỏng gần hết rồi đó không phải đất của em đó mà đất của em đấy thì lại ở dưới này có một ít ngô mà trồng ngô đó ở dưới phía dưới này này quý cô anh chị này nếu như mà có làm thì chắc chắn là đang thử lên hỏi gia đình là có nên làm ở dưới hay không gần cái cây to to ở dưới đất đấy thì uh, mình cũng bảo cố gắng là gia đình với lại giang ở à, quá trình làm thì thiếu như thế nào thì có thể là giang tự tay gia công tự làm và cũng mong quý cô bác anh chị mà có theo dõi được cái video mà có nhà hảo tâm nào muốn ủng hộ thêm cho gia đình để có thể làm một căn nhà nho nhỏ cho mẹ con mẹ con thì giang rất là cảm ơn gia đình này buổi trưa đang ở nhà chào em nhá ừ, chào anh nhá đang nấu gì đấy nồi à nấu cơm à, vâng à. nấu cơm cho đội trẻ à vâng một đứa này chưa ăn cơm à ôi giời cơm đang sôi à. à, chào bà đấy cái chỗ này nó cũng không không rộng mấy đâu nhỉ vâng không nếu mà nếu mà làm cái chỗ kia cái nhà dưới còn rộng hơn nhỉ không chị cũng nói rồi chị bảo là nếu mà làm được làm ở dưới kia à. kia nó đẹp ừ. mát luôn à. tại vì mình chỉ có cái là lạ này chỉ đi mà đã rồi có theo em là có ước mơ là muốn làm căn nhà nho nhỏ không? Hả? Không phải ngại mình mình mình cứ nói thật lòng với bản thân mình. Không nói thì bây, bây giờ anh cũng chi anh cũng nói từ chi được đây. Thế tiếng kinh mình cũng nói là không biết. Phải chịu khó đừng đừng nói à o à, làm gì anh anh muốn giúp là gia đình em rất là nhiều bản thân anh cũng không biết tiếng mông anh cũng là người dạ, ấy thôi mà lắm lúc anh phải đi hỏi hỏi em già là biết gì chipo là cái gì chipo là không biết thế thôi nào máu là gì nào máu là ăn cơm mình cũng cũng nói với nhau như vậy em phải tập nói đi chứ chị à, à, không biết anh ạ cứ phát âm dần rồi sẽ quen chứ đừng ngại ngại như vậy um, ấy mình khó nói mà dạ, mà lát à, thì à, vào buổi trưa trong nhà bây giờ mình sẽ đọc cái danh sách mà các mạnh thường quân đã ủng hộ trong thời gian vừa qua cho gia đình này để có bạn anh chị và tất cả mọi người là cũng có thể là xem được những à, ai đã ủng hộ giờ mình vào hỏi gia đình lại là nhưng dạ, dạ, có chẳng tới vậy à, con này đang nhà danh sách mà Giang đã nhận được cái sự ủng hộ cho gia đình của năm dạ. đứa con này và một người mẹ và chồng vừa mất đấy thì à, Giang cũng xin đọc lại luôn cái danh sách dạ. đầu tiên là chị Phạm Thị Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh có gửi cho gia đình là 200.000 đồng và hai là Phạm Huy Hà anh Phạm Huy Hà Nam Định anh ấy đang làm bên Dubai là có gửi cho gia đình là 2 triệu ba là Nguyễn Văn Cương ở Bắc Giang anh Nguyễn Văn Cương nhá anh có gửi gia đình là 1 triệu bốn là Nguyễn Văn Trung cũng ở bên Thái Nguyên có gửi cho Đình một triệu à, cô Hoàng Mai Lý thì à, đấy bảo là cô đã gửi số tiền cho Giang nhưng mà đi ủng hộ cái cái um, gạo cho bà con rồi đấy. thì uh, năm là cô Vũ Thị Hằng Đồng Nai là ủng hộ 500.000 đồng bảy đường Văn Xoan em đường Văn Xoan ở Điện Biên ủng hộ gia đình 200 tám là chị à, Trâm nhé thành phố Hồ Chí Minh chị cũng theo Giang ờ, đồng hành với Giang cũng rất là nhiều ủng hộ gia đình 1 triệu 10 là cô Xuân Đới ở trong miền Nam ủng hộ 300 à? theo là anh Đặng Thị Hiền Móng Cái Quảng Ninh à, Đặng Thị Hiền này con con gái đó con gái ở Quảng Ninh chị Đặng Thị Hiền cô Đặng Thị Hiền đấy Móng Cái Quảng Ninh là ủng hộ một triệu và theo là Trần Thị Quy ủng hộ cho gia đình là 300 à, Còn à, các chị Bích Dương gì đó nhận nuôi bé nhưng mà không được đâu Vậy là tiếp theo là cô ở bên uh, North Carolina là ủng hộ gia đình uh, à, 100 đô à, cả gia đình cô nhưng mà cô không nói tên đâu nhá ở bên North Carolina là ủng hộ gia đình là 100 đô Giang đã nhận được rồi và tiếp theo là cô hôm qua có gửi cho Giang là cô Lại Thị Thanh Mai Lại Thị Thanh Mai số 30, 333 quận 9 Lý Thái Tổ phường 9 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh có ủng hộ là cho Giang là 3 triệu nhưng mà lại cho cả gia đình bên nhà vảng say nên mà lâu là Giang không sang được ấy là ủng hộ bên gia đình này là 2 triệu và Giang có kêu gọi thêm cái cung A Võ mà cô cũng đã ủng hộ là tiền đi uh, cho các hộ gia đình nghèo phát gạo Giang chưa đi được hết đấy cô ấy Giang có xin cô đó thì ờ, bảo cô nếu như làm nhà thì Giang sẽ xin số tiền là 5 triệu để làm căn nhà nếu như gia đình làm nhà và Giang lại tiếp tục nhận được của một nhóm ở bên Canada Canada nhóm là Naomi này cô tên là Thiên nhé cô nhé mọi người nhé một thiên đấy ở thành phố Vancouver Canada có gửi cho Giang là tổng là 700 đô thì gồm có 5 người, 7 người cơ 7 người thì Giang có nhận được danh sách là cô có gửi cho Giang là cả 7 Ừ. Chỉ chỉ chỉ chứ mà bảy người thì ờ, một là Văn Anh Võ Chắc là tên con trai Anh ờ, Văn Võ Hai là Lê Tuyết Đa gì đó Ba là Tommy Lạc này Bốn là Austin Nguyễn này Năm là Maggie Nguyễn này sáu là Lisa Lisa Phạm này bảy là Jimmy Phạm đây là tên uh, ấy uh, của cả cái nhóm này đã gửi cho Giang là có đi theo uh, hai hộ gia đình cơ với mấy hộ gia đình thì Giang cũng đã gọi điện cho các cô là muốn xin để xem làm căn nhà cho gia đình đấy bởi vì gia đình cũng rất là khó khăn có năm đứa thì giang rất là thương cái năm đứa nhỏ và tương lai giang hôm nay vào hỏi với ương bơ xem có muốn làm nhà hay không hay là muốn nuôi bò nuôi dê thì đôi cô vợ thì à, lại không biết nói tiếng kinh mà đi cùng em già đây em ngồi đây thì à, hỏi lại thì cứ chập trà chập chờn đôi khi là có làm hay không hay như thế này ấy đôi khi là cái tiền nó tuy là nó không được nhiều nhưng Giang sẽ cố gắng là xin cô cũng như là qua cái video của Giang là mong muốn là các mạnh thần quân khác hay à, thì các bạn anh chị có thể xem được cái video này có thể chung tay với Giang là ủng hộ gia đình đó mọi người có thể bớt đi một chút nào đó Giang thì vẫn bỏ công sức vẫn góp cả tiền vào đây để muốn làm cho gia đình căn nhà này mong uh, quý các bạn anh chị và các mọi người là hãy đồng hành và ủng hộ gia đình đó mỗi người một chút mình góp vào một hai trăm nghìn thôi nhưng mà mình góp vào sẽ thành rất là nhiều cơ một cây làm chẳng nên non nhưng mà ba cây chùm lại thì có thể là mình làm được rất là nhiều cái công việc nó tốt cho gia đình cũng như là mong muốn gia đình có căn nhà nó nó nó, nó tốt hơn đấy trong căn nhà thì hôm quý bạn chị có thể nhìn thấy là chưa còn chưa ăn cơm giang vào buổi trưa để tranh thủ vào tí nữa giang phải đi một số hoàn cảnh gia đình nữa để gửi quà của các cô nhất là cô ờ, ở bên ờ, North Carolina có gửi cho một gia đình 100 đô đấy là chị ờ, Sandy Nguyễn có một gia đình là anh uh, xó sò mí xính gì đó ở phía đằng bên kia kìa cũng rất là xa đang chưa đi được đang đợi một chút để xem tham khảo gia đình ý kiến gia đình của cô đó xem như thế nào có làm hay không như là giang tuy là nó chưa đủ tiền số tiền nó Giang hiện tại có nhận được thì cũng chỉ là hơn 2, 20 triệu thôi đấy thì số tiền của các cô còn giải rất là nhiều nhà thì Giang sẽ cố gắng là xem nếu như mua vật liệu Giang sẽ tự làm với à, em già sẽ tự làm hai anh em sẽ tự làm coi mình không phải mất tiền công tiền, tiền công xây công thợ ấy ở trên này rất là đắt luôn có ba anh chị tất cả mọi người ạ nó phải rơi là tầm 20 triệu tiền công xây tiền vật liệu mình không nói Đấy, nên mình thường căn nhà thì nó cũng phải rơi vào tầm 40 dạ, triệu thì mình mới làm được mà đường trở thì nó rất là xa ấy Rồi sau khi mà em già em đã hỏi cũng như mình với gia đình ấy thì à, muốn làm cái ở dưới kia nó nó nó nó đẹp đấy hơn mà cái bà kiểu là chị dâu của em già ấy năm đứa con này lại không không muốn làm ở dưới đấy lại thích ở chỗ này làm chỗ này dỡ đi thì để xây lên ấy thì nó rất là khó khăn đấy thì à, hai anh em à, đang à, tính là con mình dỡ cái hết cái vách này đi để cái nóc này cũng hỏng hết rồi này mình dỡ hết ra thì mình xây bức tường xung quanh luôn thành như một căn nhà xây là mình tận dụng cái cái gỗ của căn nhà này nó có sẵn ra thì bằng cái khu vực mét vuông này thôi sau đó mình sẽ kê cái chân này nó lên như kiểu cái, cái trên cột nhà sàn đó ở chỗ mình đó thì uh, sau đó thì mình uh, láng cái nền nó đi nền nó đi thì uh, mình uh, cái đòn tay là mình cũng xem tận dụng được cái đòn tay nào thì mình sẽ dùng cái đòn tay đó thì mình sẽ đỡ bằng cái tấm pro nhà em nhỉ vâng. thì nó cũng cũng uh, ấy thôi công sức về cái nền này, này nó không không cần phải nữa rồi nó chắc từ trước rồi nhà nó cũng đã nhà gỗ nó không ấy thì mình chỉ xây nó bao quanh này thôi sau đó lên nó thành như một cái nhà xây thì khi là cái khu vực này nó thật sự là nó nó cũng không được vệ sinh cho lắm nhưng mình nói phân tích rồi là nếu như ở dưới kia gần chỗ cái cây to to của anh chị này thì nó nhìn nó rất là view rất là đẹp mình ra vừa phía đằng bên kia mà nó gần hơn vận chuyển công chúng nó lên đây nó cũng khá là xa nữa để trộn rồi là bê tông rất là nhiều nên là có thể là một hai ngày tới mình à, sẽ à, là vào để chuyển cái vật liệu nên là và đợi thợ một chút nữa là xem là tình hình là để Giang sẽ tính toán sẽ làm cho gia đình thì à, mời cô, cô bác anh chị và tất cả mọi người là hãy theo dõi cái video của Giang nhé để quá trình mình sửa lại căn nhà này cho gia đình cũng như là làm lại cho nó chắc chắn đi và cũng mong quý cô bác anh chị không mạnh thường quân là luôn luôn theo dõi ủng hộ Giang nếu mà ai có lòng hảo tâm muốn ủng hộ thêm gia đình cái gì mua cái gì hay là sắm sửa cái gì thì à, có thể liên lạc cho Giang theo số điện thoại là 0969 179 223 Đấy, số mạnh thường quân tiền thì mình Giang cũng đã đọc cho quý cô bác anh chị xem rồi Đấy, những ai ủng hộ và được số tiền thì nó cũng không được bao nhiêu cả chỉ hơn 20 triệu một chút thôi thì các cô còn ủng hộ gia đình khác nữa rất là nhiều Giang phải đến gia đình khác để trao quà của các cô đến từ North Carolina cũng như là chị ờ, Kenny Nguyễn đấy ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì Giang xin ờ, tạm thời kết thúc cái cái video của Giang ngày hôm nay ở đây. Giang xin chúc quý cô bác anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Giang xin ờ, chào tạm biệt và hẹn quý cô bác ở những video tiếp theo lần sau nhé.